nữa nè bà con ơi nữa nè đây người ta xỉu nè xin xe chở đi bệnh viện không chịu chở nữa nè xíu nó là chết một người nữa nè anh em đó đây người ta xỉu sắp sắp chết rồi mà xin xe chở đi không ai chở đi hết rồi nè bây giờ cho xe chở người ta đi đi ba xe đậu quá trời sao kêu ra chở đi vậy vậy vậy làm sao ta vô mà xe đâu xe đâu kêu nãy giờ mà không có ai nói chuyện đàng hoàng thì không ai nghe ở đây nói chuyện đàng hoàng không có ai nghe hết kêu cứu người trước đi người ta chết tới nơi ngày hôm qua chết một người rồi giờ lu bu là chết nữa Thôi bỏ tay cây anh em, bỏ tay đi. Không có ai làm gì hết á. Cứ đi vô cứu người trước đây. Mình không có làm gì bây giờ mình người. Bỏ cây đi đừng cho anh em nó vô. Mày chết rồi Mày mày đợi. Anh em hùa ra luôn rồi. Hùa ra chơi tới luôn. Hãy subscribe cho gì hết người ta xỉu người ta đây nó chết rồi